Ờ, bây giờ chúng ta sang phần ví dụ nào xem nào ví dụ một là yêu cầu là biểu thức nào sau đây là đa thức trong các biểu thức sau 2x bình trừ 3x à đây là đa thức ví dụ một nhá câu A nè thì 2x bình trừ 3x có thể đây là đa thức vì sao nó là đa thức tại vì đây thực ra nó là hiệu của hai đơn thức đây là 2x bình trừ 3x 2x bình là một đơn thức 3x là một đơn thức đây là hiệu của hai đơn thức rồi tiếp theo nào x bình câu B này chúng ta có x bình cộng với 2 trên 3 trừ x cái này không phải là đa thức Vì sao nó không phải đa thức? Tại vì nó chứa biến ở mẫu X nó nằm mẫu này. À, và cái này chúng ta chưa chưa nghiên cứu tới Thầy đã nói ở trong phần đơn thức rồi Và cái này chúng ta đề lý lớp 8 chúng ta mới nghiên cứu đến Không phải là đa thức vì có biến ở mẫu tiếp theo nào chúng ta có C này là 2 phần 5 x cộng với 2 y bình chúng ta đây vẫn là đa thức tại vì 2 phần 5 x là một đa thức 2 y bình là một đa thức thì tổng 2 à, 2 phần 5 x là đơn thức thì xin lỗi 2 y bình là đơn, đơn thức tổng hai đơn thức thì nó là đa thức